Tử và các bạn, trong kinh Đức Phật dạy, ví như ruộng sinh lúa gạo, pháp đầu đà là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Ví như ngọc như ý thành tựu ước nguyện, pháp đầu đà cũng thành tựu ba cõi người trời và niết bàn như ý nguyện. Hiểu được công đức Phật của pháp hạnh đầu đà với lòng kính tín tam bảo, hôm nay ngày 25 tháng 8 năm nhâm dần, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày thứ ba diễn ra pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đã đại diện cho đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương, thành tâm sắm sửa vật thực trai nghi, thành kính đặt bát cúng dường chư tăng chùa Ba Vàng. Những bậc đang thực hành pháp đầu đà khổ hạnh nơi rừng núi như thời Đức Phật còn tại thế. Từ công đức của việc cúng dường, ngưỡng nguyện, nguyện cho các chúng sinh có hữu duyên với pháp đàn và chúng sinh trong khắp pháp giới được giác ngộ, sinh về cảnh giới an lành. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, Giờ này Quang Hà đã nhìn thấy hình bóng tăng đoàn trang nghiêm ôm bình bát đi khất thực trong khuôn viên bổn tự theo lời cầu thỉnh cúng dường của các quý Phật tử. Quang Hà xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng hướng tâm theo dõi. dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cà sa hoại sắc sống che ngự thành cao thân khẩu ý an tịnh vạn dặm xa khất thực bình bát phương lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng vợn dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thánh cao thân khẩu ý an tịnh chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực mình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ vạn dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cà sa hoại sắc sống che ngự thánh cao thân khẩu ý an tịnh chữ thắm đắm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát phương lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ chúng sinh kính thưa quý phật tử và các bạn Chương trình lễ đà bát cúng dường pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám ngày 25 tháng 8 năm nhâm dần đến đây đã hoàn mãn. Quang Hà mong rằng từ nhân duyên đạt bát cúng dường tăng chúng ngày hôm nay, mọi sở cầu sở nguyện thiện lành của các Phật tử sẽ được thành tựu. Nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn mãi ở thế gian để mọi người được an vui hạnh phúc. Xin tùy hỷ và nhân thán quý Phật tử đã đại diện cho tham gia buổi đặt bát cúng dường ngày hôm nay cũng như quý vị đã hướng tâm theo dõi chương trình. Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc,